nói giờ tao mở vỏ nha thôi mở đi rước mở đi cái nó mở phòng tia ra nó móc ra nó kéo một đống quần xì tao mới quăng vô sáng ừ. nó bài ra trước mình dân thiên hạ luôn mày dân mà quê quá trời luôn thầy luôn thằng này nó khôn sao nó biết quần xì mặt rồi mấy em nó nó bươi ra được mà nó không bỏ vô được tao mắc cỡ nhất cái đó anh nói thiệt anh mắc cỡ anh quê nhất cái đó đó cũng hơn là anh mặc toàn si cây không đó nha gặp mấy thằng khác mà nó mặc đồ cũ cũ mà đâu lủng lủng chắc không đội quần đi luôn hết chứ thiệt á quê bạn cái cảm giác bị đứng lại dịnh người ta hỏi hỏi này nọ kia rồi nó, nó hồi hộp lắm không biết nó có nó bắt mình tội đẹp trai quá không nữa đó hiểu hiểu tới đây chưa hiểu chưa thánh địa thể hình thiên đường giúp mỹ diêm chúa ngao du giao lưu thần tượng hợp đồng triệu đô kết nối bang giao Việt-Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. À, xin chào mấy em à, Anh Duy xin kể lại cho mấy em nghe Một trong những vết khuất Của cái chuyến đi Mỹ của anh wow. Mà nó không dám nói nghe đó Nói nghe đó là mắc cỡ nè Anh Duy mà đẹp trai nè không độ nè mà đi qua bên đó bị cớm úp sọt hai lần cớm là gì cảnh sát đó bà đố mấy em úp sọt làm gì quê lắm em lúc đó là cái mặt của anh ngượng chín người luôn á mắc cỡ lắm luôn á nhất là cái lần số 2 á mấy em lần số 2 mắc cỡ cực kỳ mẹ muốn độn thổ luôn quê giả man luôn không phải là anh bị bắn tốc độ mặc dù anh chạy xe bên mỹ cũng rất là hổ báo cáo tròn mấy em bằng quốc tế bằng quốc tế của anh thuê xe là ba chiếc ba chiếc bốn chiếc gì đó để nhớ là coi lần đầu tiên là con à, xe à, foreigner, rồi con mạc rồi con à, con Ford rồi con Camry bốn con chạy cũng thổ báo cáo trồn trên những mẻo đường của Mỹ trên những cái đường cao tốc của Mỹ mà công an không bắt vậy mà anh bị úp sọt hai lần luôn mà hai lần này nó quê bà cố luôn biết bao nhiêu người nhìn luôn đó em mất cỡ đúng không lần đầu tiên là gì lần đầu tiên á là anh à, đi đâu ta từ texas từ texas là cái sân bay mà dallas fort worth anh bay qua Cali là lót lần đó anh bị núm anh lần oh, no. lần này là mà tất mấy em nghe lý do bị núm là mấy em tăng kinh nghiệm nha nhất là dành cho Zimmer bị núm gì biết không nope. khi mà anh đi qua check in á gầm cớm nó bắt nó tưởng anh tuồn corona cái lộn lộn ám ảnh nè ám ảnh đấy con corona hôm nay lúc đó là chưa có con corona nó tưởng anh tuồn cái gì đó bắt đúng cái hộp rồi luôn bắt đúng cái hộp rồi luôn tất cả mọi thứ á, anh đều bỏ trong gọi là hành lý sách tay của anh cái vỏ THOL là quyền thoại đó mấy em mày biết vỏ THOL là quyền thoại không yes. không biết mấy người đem media chèn cho biết vỏ lợi hại lắm cái vỏ đó nó có hai tính năng một là đi tập gym hai là đi du lịch mà anh là gì là gymer du lịch thì cái vỏ đó nó quá tuyệt vời tất cả những quần áo rẻ tiền đổi danh lẻ tiền thôi anh bỏ vô cái vali ký gửi tất cả những súp anh bỏ trong cái giỏ sách tay mà nói chung là tại sao vậy tại vì cái, cái nói chung là cái hàng không bên mỹ nó khốn nạn vậy đi tôi chưa tới cái hàng không nào mà thật sự anh đi hàng không nhiều nước rồi chưa có thằng nào nó lụ đạn nhưng bên mỹ không phải là chê nhưng mà phải cho anh trình bày cái quan điểm cho nó có góp ý đúng không em đúng không bây giờ mấy em hứa không giận đi anh nói đúng không thí dụ như bây giờ mình đi hàng không á ở việt nam mình quen rồi hoặc là một số nước mình quen rồi cái hành lý mà ký gửi á là nó tính ký đúng không còn thằng quỷ thằng bên mỹ nó vừa tính ký mà nó vừa tính kiện nó vừa tính ký mà nó vừa tính kiện luôn đúng không bình thường ví dụ như anh đi bên châu âu á anh bay á này nọ kia đi qua bên uh, singapore anh bay hả nhật rồi đó là cái cái hành lý nó cho ba chục ký mà đời này tôi xài hết ba chục cái hành lý ký gửi của anh chừng là 11 12 kg vậy à. rồi cái vỏ của anh chừng 60 kg nó hai cái cộng lại chưa tới 20 kg mà anh đi bên Mỹ anh đi cái hãng ờ, American Airlines đó mấy em nó nó nó cho anh có một kiện một nó quá là heo chắc không biết mua vé ngu hay sao chả hiểu nữa <laughs> thì mua vé này nọ đó nó hỏi là có nhiều khi lỗi mình hay lỗi nó ta nói chung á thì anh mua vé để coi anh trả tiền vé xong rồi anh trả tiền hành lý tiền hành lý anh nhớ điện số 2 mà ta anh điện số 2 kiện tổng ký anh như bốn chục hay nhiêu á không nhớ nữa cũng có thể là lỗi của anh cũng có thể là lỗi của anh nha nói chung mà lỗi ai nó nó not remember đi không nhớ nổi tóm lại là anh đi anh anh đó anh anh à, đi tới đó anh vô gặp nhỏ uh, customer service anh làm cái sau khi mà chúng ta gọi là check in online chúng ta check in trên cái máy á điền hết thông tin vô gặp nhỏ customer service là con nhỏ nó nó nó nó nó nó, nó kéo cái kiện hành lý của mình vô nó cân kiết gì đó nó cho một kiện nó bắt cả sách một kiện nó nói cái này nhỏ mày sách đi à, tao, mà tao làm biến sách tao cần làm biến lắm anh đi anh mang cái túi nhỏ xíu của anh vậy nè đó anh mang cái túi nhỏ xíu của anh vậy nè thì anh xách thì ok còn bây giờ bắt cầm cái cái cái đó đâu cần đâu lên máy bay em phải sắp uống Ủa tôi bay từ đâu tôi bay từ Dallas qua tôi qua tới Lót mà nó gần mà có hai hai tiếng mấy ba tiếng thôi tôi đâu cần phải pha súp đâu đó mà nó bắt nó nở lòng nào nó bắt anh cầm cái vỏ đó mà cái sân bay của thằng Dallas Fort Worth nó rộng thấy <laughs> luôn sắp cũng gãy tay với bộ giỡn hả bà đồ mấy cái con đầu bò hè ác giả man luôn á cái vỏ gần 7 kg sách vậy nè vậy nè Đi trong cái sân bay Dallas, Lạt Phú nó bự gấp mười mấy lần cái sân bay Tân Sơn Nhất nha Ác vậy đó Cái này nữa mới quê Xong rồi anh lên tới cái đoạn á Mà chuẩn bị vô vô vô khu an ninh đó mấy em Chuẩn bị vô khu an ninh là gặp cớp rồi Cóp cóp là là, là là là công an á Xong rồi cái con nhỏ kia nó chắc là nhân viên thôi à Nó làm khó anh thêm phát nữa anh đeo một giỏ nhỏ nhỏ như cái giỏ như cái giỏ mà nhỏ gái anh bỏ điện thoại nó đó với tiền đó với cái cái vali cái bao phải cái cái cái ba lô của THL anh cầm đó nhớ không xong rồi cái nó nó nó nó, nó tới nó nói anh là no one not two one not two push more into that cái gì vậy mày xong cái hồi cái gì á à hiểu rồi ý nó nói á là nó chỉ cho cầm một giỏ thôi hai vỏ không được vậy nữa đó ghê không nó cho cầm một vỏ thôi hai vỏ không được vậy thì giải pháp là mày phải bỏ cái vỏ nhỏ của mày vô cái vỏ lớn rồi mày sắp cái vỏ lớn hiểu không hiểu không đó tức là cái vỏ anh đeo đây nè nó kêu anh bỏ cái vỏ này ra xong kéo không có tia cái vỏ lớn đó xong rồi bỏ cái vỏ nhỏ vô vỏ lớn cầm sách rồi hiểu rồi gì yes. quá tao mệt với mày rồi đó xong rồi cái vỏ đó anh để xong anh để trên cái khu à, để để để, để lúc mà giày vớ lột đồ lột áo lột trên thịt đó em để cái vỏ vô cho nó chạy qua cái băng truyền xong nó chạy ra băng truyền đó là nó chạy thẳng là ok thì nó chạy cho nó nó quẹo qua bên đây ồ thấy mẹ rồi thấy nó quẹo qua bên kia là biết hàng bị kiểm nè mấy em xong rồi có một police nó ra nó móc móc hàng nó hỏi là do chỉ cho là oh yes mai cái hỏi của mình hả ờ phải của tao đó xong rồi nó, nó lôi lôi ra bốn năm cái có liền bộ ba hoàn cảnh nữa đi bộ trắng đen rồi lôi sạch hết nhìn nhìn nhìn xong rồi cái cái này nó lôi ra nó nhìn này tao nóng rồi nha tao nóng rồi đó tao nói nhìn nhìn cái đầu mày mày đi mày đuôi hả mày tao mày thấy chữ aminolin không mày thấy chữ rsb không mày kéo xuống đây mày thấy chữ là là là supplement không rồi mày kéo qua đây để mày thấy mắt in usa không ba hàng nước mày sản xuất ra mày còn nhìn nữa ừ. cái thì ừ, thông cảm đi thông cảm đi ờ, mà thông cảm đi bạn nói chung là tại cái máy nó ngu quá nói chung là lỗi lỗi máy mà lẫn người giờ tôi biết rồi xong rồi cái nó lấy cái gì đó bò bò dán dán dán vô để bập về quá là hải quan mỹ khó như chó đúng không tôi thiệt có tôi đi chưa có nước nào bị dính quê bạn cái cảm giác bị đứng lại dịnh người ta hỏi hỏi này nọ kia rồi nó, nó hồi hộp lắm không biết nó có nó bắt mình tội đẹp trai quá không nữa đó hiểu hiểu tới đây chưa hiểu chưa nói chung là cái cái này duy làm một video rồi đúng không khi mà bạn gặp thằng nào nó hỏi hỏi duy bị ý bên ý rồi duy tưởng nó thằng ý là cái thằng nó chuẩn bị nó chết tới nơi rồi nó tào lao không nói xong mình đi qua thằng mỹ thực phẩm bổ sung mày sản xuất mày bán ra thế giới tao nhập về tao đóng thế chết mẹ chết cha tao luôn xong rồi tao phải cầm qua bên mỹ tao uống nữa mà nở lòng nào mày bụp tao phát một ngay đây buồn chứ bạn buồn lắm luôn á nhưng mà nói chung đó là cái cái cái problem thôi cái hiểu lầm thôi rồi xong rồi nó lấy cái dung dịch gì nó thay vô tay như nè xong cái nó quấn quấn quấn quất vô đầu rồi nó đưa đi rồi ok good to go go good good đi con khỉ không good nổi nè, không good nổi sốc rồi thì theo các bạn các bạn có buồn không tôi buồn tôi buồn chứ đúng không nhưng mà thôi kệ đi mình qua lúc ta mình chịu thôi ha một lần một lần bị cốm bắt cóp cóp officer đó, bắt ở bên mỹ hình như là cảnh sát nó không có nó nó chung chung nó không hiểu nó là người này làm cảnh sát giao thông hay là hay là hình sự hay là khu vực hay là an ninh không có nó chung chung nhau nó không biết gì cứ nạm cớp đó nó sức mình phát cớp sống quách một ú bụng mở không <laughs> hàng kia nó ngu này à đúng không gặp cái đẹp trai nó có tập gym là nó biết rồi thằng này cũng thiệt tình nó biết đọc chữ hên là police nó biết đọc chữ chứ có đi học đó, nó mới biết cái này là supplement này nọ không nó vô nó thử ma túy tí thấy bà nội luôn rồi đó là một của em lần sau anh đi từ lốt anh bay qua bên orlando là bờ bờ gì bờ tây với bờ đông phi trường los angeles anh bay qua orlando anh rút kinh nghiệm rồi anh hiểu mỹ kỳ này mày chơi vậy đúng không ok được tao gom hết tài phẩm bổ sung tao bỏ vô cái hành lý ký gửi làm mày đâu có hỏi tao nữa ê mày thông minh quá like kênh ghi với em thông minh không thông minh không thông minh không lần này anh đem hết tất cả những thực phẩm bổ sung của anh anh bỏ vô hành lý ký gửi anh kéo vali là anh móc khóa lại đó mày kiểm đi con mày khỏi hỏi tao nữa tao khôn mà chim chúa mà đâu có ngu đâu ba ta bỏ hết tất cả những cái đồ của anh đồ đồ mặt á vô hành lý sách tay không lẽ bây giờ mày nhìn cái quần áo mày không biết mày đi mày hỏi tao nữa <laughs> đó xong rồi bay qua phía trường lót xong rồi cũng tới khu an ninh nó bắt đầu bật cho cây gian nữa ông nội chú má mày chơi ngoài vậy mày trời ơi trời má bên mỹ á thật là kiểm cử kỹ lắm em vô nè bắt đứng như nè giơ nách lên nha không được kẹp nách ủ giấu hai súng trong nách hay gì á đứng lên giày xong cái máy quét của nó quay vòng vòng vòng vòng xong rồi cái đi ra ngoài đây cho con kia nó nhìn phát nữa nó nhìn xong rồi nó cho mình qua còn mấy con nhỏ con gái hả đã lắm mấy nhỏ con gái mà đứa nào mà nó nét làm bolit là ngon nha con gái nó đứng vậy nó giống mình vậy nè xong nhưng mà hồi ra là bảo đảm bị mò con gái một trăm phần trăm là bị mò luôn nó nói là nó sẽ lịch sự lắm à xin lỗi uh, mày cho phép tao đụng vô người mày nhé nó hỏi mày vậy thôi chứ mày đâu quyền trả lời mày chỉ dép thôi chứ sao mày nô được police nó hỏi vậy đó thí dụ anh là con gái đi xong rồi có con nhỏ mỹ đen mỹ mẻ gì đó không biết nữa nó nó là cũng là police nữ nó chạy đợi nó đứng trước mặt anh nó hỏi là xin lỗi mình sẽ bóp bóp bóp bóp mình sẽ bóp bạn nhé xin lỗi mình sẽ mò và rờ bạn nhé đó thì bạn chỉ quyền có quyền trả lời là yes no problem thôi chứ không có nói là nó là không được tao không cho mày đụng à ok không đụng mày vô phòng với tao còn thấy mẹ nữa nó đụng nó sẽ mò béo nó nó mò mò vậy nó thấy cấn cấn nó lấy tay thọt vô đây không cấn thì thôi nếu mà béo nào mà mới ok anh nghĩ vậy thôi chứ anh đâu biết đó, cách kiểm tra làm sao thấy nó mò à. bụp bụp đây sau nó mò này đây xong đây nó nó nó bóp mông nó bóp mông rồi xong ở đây có tình có thấy con nhỏ kia nó móc vô đây luôn còn mò kinh lắm ba nói chung là cái an ninh bên mỹ nó kiểm tra kinh lắm mà thôi nói chuyện con gái nha xin là làm gái thì bị thiệt rồi bây giờ qua phần của anh nó kiểm cái gì bây giờ tưởng tượng không tao cũng chả biết nó kiểm cái gì luôn nữa ồ má quách là mà kiểm gì ạ xong rồi thằng cảnh sát kia nó lịch sự nói là ok giỏ này của mày phải không được đúng nói về tao mở giỏ nha ai mở đi good mở đi cái nó mở phòng của tia ra nó móc ra nó kéo một đống quần xì tao mới quăng vô sáng ừ. nó bài ra thuốc bình dân thiên hạ luôn mày quá quê quá trời luôn thầy luôn thầy luôn một đống quần xì luôn áo ba lỗ gì đó anh bỏ trong cái vỏ đó mà vỏ của anh nó móc ra mà quần mặc rồi nha hồi sáng anh anh chưa kịp thay với em quá thầy luôn không phải sáng chưa kịp thay mà anh ở trong khách sạn anh ra buổi sáng là anh đi ra phi trường luôn thì anh thay đồ anh quăng đồ dơ của anh vô đó đó thì anh tính là tới Orlando anh giặt cái chuyện nó hợp lý không anh bỏ vô đó mà nở đồng nào nó bươi nguyên đóng ra nó má mày bươi mày cất cất mày tính tém vô mà cái thằng đó cũng vô duyên nữa em đúng không đáng lẽ là người ta dán lên người ta kéo kéo ra thì ta nhìn nhìn nhìn nhìn đó được rồi nó cầm của anh nó quăng ra giữa bàn luôn cái bàn giống như nè cái vỏ nằm đây nó bươi bươi quăng đùng đùng đùng đùng đùng đây xong rồi cái nó kiếm gì thấy cái hộp này à đùng cái hộp này là nhân chứng số 2 hộp này ăn này mày, mày, mày giấu súng hả mày có súng đây nè nhưng mà duy nghĩ nếu mà giấu súng thì máy quét quét thấy hết rồi đúng không yes. xong cái nó ngồi nó coi coi vậy nó coi vậy nó quăng giống à nó quăng mấy quần tông giống vậy á nó nó quăng vậy nè đó xong mà cái nó coi lên vậy gì đây cái gì bbt hả cái gì top international distributor hả đổi gì we are proud gì en honor tu xe gì Đó, gì này ô oh, cái này của du à đây đấy tao đấy mày biết đấy à sure oh really bbt ở đây đây hỏi đấy đây bbt của tao tao oh really chúc mừng nha trời ơi cất vô nhẹ nhẹ giờ nó thay thay đổi thái độ của em nó thấy cái này của anh nó thay đổi thái độ cất vô làm nhẹ nhẹ vô xong rồi cái nó good to go tao lần nữa xong rồi nó nói ồ ờ, rồi. rồi chúc bạn đi một chuyến đi vui vẻ hạnh phúc rồi tới rồi tới mình đi đâu vậy ô lãnh đồ hả ô đi qua ô lãnh đồ chi nó y, y, y qua ô lãnh đồ lãnh cái này nè ba nhiều cái lắm mà lúc đó anh chưa có cái này anh miêu tả cho nó ừ ta sẽ lãnh những cái cúp này nọ tóc quan này nọ kia lỡ là nổi nó luôn đó xong rồi cái nó để nó nó nó nó nó đẩy gọn gọn gọn vô trong hộp này cho anh và nó nó bỏ vô cái vali của anh rồi xong rồi nó rồi nó ok good to go xong cái nó go bà mẹ gì đóng quần xì của tao mày quăng ở đây mày không lụm vô đi <laughs> thằng này nó khôn sao nó biết quần xì mặc rồi với em nó nó bươi ra được mà nó không bỏ vô được tao mắc cỡ nhất là cái đó anh nói thiệt anh mắc cỡ anh quê nhất cái đó đó cũng hơn là anh mặc toàn là ck không đó nha gặp mấy thằng khác mà nó mặc đồ cũ cũ mà đâu lủng lủng chắc không có đổi quần đi luôn á chứ thiệt á hên á là chơi là toàn là siết cây không mà nè thôi thôi má tao bị đề bọt lần rồi tức là siết cây không đó má nói chung là cũng tự hào không biết nói sao nữa em không biết nói sao nữa nói chung là giờ cái tình huống nó diễn ra như vậy á thì em thấy cái đó là một cái memory nó cũng mắc cười thật sự á nó cũng gọi là nó có cái gì đó nó nó tiếu tiếu mà có cái gì đó nó mắc cười mà có cái gì đó nó hài hài đó, từ đó chúng ta hiểu được mấy ông nội hải quan bên mỹ khó quá đúng không có những cái vấn đề này nè anh em về việt nam thì đâu có bị gì đâu nhưng mà ở bên mỹ nó gặp này gặp kia rất là nhiều nên nói chung là anh bị bệnh hai lần lần đầu là cái hũ này của nó lần thứ hai cũng là cái hũ này của nó đó thế thôi thì các em á các em mà có đi qua mỹ á thì các em à, cũng nên bỏ mấy con quỷ này trong hành lý đăng ký gửi đi cho nó khỏi hỏi hàng phiền hà đó rồi các em cũng có mấy cái cúp mà cúp này bỏ trong đó lỡ mất sao ba triệu thôi chứ thiệt luôn á cái này chắc nó nghi là kim loại hay sao này nó phải kim loại đó ta à chắc nó nghi cái này đập vô chết người nó khi cái này đập vô đầu cái sạch sọ vậy thì lên máy bay mà lỡ anh di nổi máu điên lên anh di cầm cái này anh di đập người ta quá men hay là nó có góc cạnh này đâm chết người nói chung cũng chả hiểu nữa nhưng mà thôi nói chung bây giờ là nói thẳng luôn anh làm cái video này á là anh kể là phụ mà anh nổ cái đề chính à, anh nổ là anh có cái này cái này là ở bên Cali tặng nha đó cái này á nó được gọi là một cái danh dự nó, nó phản ánh cái quá trình mà gọi là kinh doanh thành công của Sam với BBT Thằng Sam nó cua anh, nó thì có một năm trời mới chịu Anh kể cho em nhiều lần rồi Thằng Sam nó lên mạng nó thấy BBT nổi tiếng á Vô cua anh một năm trời mới chịu <laughs> Đây Sam Thì tiện đây anh nói luôn Sam thì nó có ba dòng sản phẩm chủ lực ba dòng mà gọi là ngon nhất của hãng luôn rồi đó đó là dòng uh, titanium isolat là một loại quay mà ratio rất là cao ratio này cao lắm em quay hydroline một liều dùng 30g mà tới 27g protein thì cái dòng cái thằng quay này là một trong những quay mà tinh khiết nhất và có label đẹp nhất của BBT phân phối nha tinh khiết nhất và có label đẹp nhất của BBT phân phối còn tất nhiên những hãng khác nó có những thế mạnh khác còn đây thằng này là mát effect mát effect này thì nó tăng cân rất là ngon rất là ok mà cái mát effect đặc biệt là cái thành phần cáp của nó rất là đỉnh rất là đỉnh tất cả những dòng mát của bbt phân phối thì mỗi thằng nó đều có một thế mạnh thế yếu khác nhau mát effect nó rẻ nó hai chục lần dùng mà cái cáp của nó là cực xịn cái cáp của nó là cáp natural cáp đến từ những cái loại mà đậu đậu tinh hoa đấy mấy em đậu tinh hoa và gạo tinh hoa đó có artiso nữa và cái sản phẩm thứ ba là raw fusion là protein thực vật cũng rất là tốt nhưng mà rất tiếc là hết hàng rồi ngày mai ngày mốt nó về nha mấy em ủa mày chỉ ở đâu à có hàng luôn hả ở à đây mày này gành dữ ta thằng này chắc vô phòng tao ăn trộm nhiều lắm em thề luôn thằng này chắc vô phòng tao ăn trộm xèn luôn nó biết tao với với học bàn có hủ ro nữa mày ăn gì tao lại mày bởi vậy mốt á công ty bbt mà có mất gì kiếm gì phan nha mấy em mấy lúc này phu sành nó không đỉnh đâu hàng này là hàng hàng thực vật nhìn cái ờ, cái cái cái cái mẫu mã nó màu xanh nè thiết kế nó chuyên về màu xanh cái loại này cũng rất là tốt không còn quảng cáo nhiều ở đây thì không có phải là chương trình quảng cáo đó nhưng mà thằng San nó phân phối cho một trăm mấy chục quốc gia và vùng lãnh thổ đó thì á, BBT á, nằm trong một trong mười nhà phân phối lớn nhất của hãng lớn nhất của hãng nha đó, này một trong mười này top 10 top 10 không biết là top nhiêu nữa không số 10 thiệt ta đó, thật sự á thì à, cái này nó làm cho anh bất ngờ quá anh biết là anh chỉnh đàng hoàng rồi top mấy mà ghi đàng hoàng có ba ồ mấy số mấy thì ghi mẹ nó đi giống như nu trách nè số 1 thì ghi số 1 số 2 thì ghi số 2 còn bây giờ mày ghi top 10 ai biết tao nằm số mấy đó nên cái này là cái lỗi lầm của ban tổ chức không có set up kỹ cái chương trình tặng quà khi mà sau khi anh đi ăn nhậu với mát xong á mát là ceo của sam đó nó đẩy anh ăn sushi qua bữa đó nó đẩy ăn sushi ngày quái phái phim GRB hay gì biết nữa nó đẩy nó đẩy ăn sushi ở Cali mà này Cali vô Cali ngại lắm nói ăn Việt Nam phút không nó biết ăn Việt Nam nó hỏi mày nhớ nhà chưa nó nhớ ăn khỉ gì ở nhà hỏi ăn Việt ăn Việt Nam phút không nói thôi thôi thôi ông mà tao Việt Nam qua tặng món Việt Nam tao ngán mày mà tao cũng ngán người Việt Nam bên Mỹ luôn nè không mà dẫn tao chỗ nào mà không có người Việt Nam đi nói vậy hả qua ăn món mãi không tao coi phim tao cũng ngán mẹ luôn rồi thì món nào giờ món mỹ có không à nó dẫn đi ăn món mỹ món mỹ có gì đâu có thịt với steak thôi gì đâu mà lúc đó anh đi là khoảng chừng à, hai giờ trưa nó chạy anh trên chiếc xe tesla đó lúc đó là tính nó là mượn chạy rồi nó nó chạy xe tesla nó chở anh đó lần đầu tiên đi xe tesla luôn có nó chạy cái xe tesla xe điện á mình thấy nó ngộ ngộ để em hỏi sợ mình ngu nó cũng ngại mày tới hỏi chạy xe gì cũng kỳ nè mà hên hên nó hỏi anh chạy xe gì trước nó cái anh nói anh tao chạy nhà tao hai mercedes nói mercedes gì vậy nó mercedes s là nó nghe ghê rồi hỏi hỏi cái hỏi xe mua nhiêu tiền nó nói xe tao mua 300 ngàn đô à cái gì crazy đồ mà crazy ride giá khùng hả nó không việt nam tao không vậy đó tao chịu thôi chứ giờ sao giờ việt nam tao có xe tao 300 ngàn đô nó nói thôi thôi thôi, thôi, cái quốc gia khùng khùng điên gì nó nghe nó sợ luôn em mà tao cũng sợ luôn mà tao, tao cũng sợ luôn thì đó giá xe hơi việt nam nó cũng điên sao đó, không bàn nữa nha đó xong mà cái trước khi về trước khi về nó nói là Duy Nguyễn ơi nán lại tao có gift for you vậy thì gift for you là cái gì đem hộp ra tao tưởng nó hộp sô cô la không ông nội thường thường mấy thằng mỹ đó tặng sô cô la lắm ai ngờ nó đem ra tặng gift này xúc động quá rồi chụp hình với nó ăn tắm đó đưa hình nó lên luôn nha xúc động quá chụp hình đường lắm đây rồi gift for you rồi thôi thì nói chung là anh cũng làm làm một cái video chia sẻ ngắn gọn thôi mấy em rồi à, rồi thì mấy em à, đem giùm anh chân hai cúp này xuống dưới để nổ em em chứ phòng à, lễ tân rồi đó chân lên à, cho anh em nó mượn chụp hình à cho mấy thằng sale nó mượn chụp hình nó nổ trước đi đó rồi à, thôi video cũng chắc nó khép lại đây đi còn cái chiến lược của San trong năm tới như thế nào á thì vẫn duy trì những sản phẩm phục phẩm cũ Ờ, và có thể phân phối thêm những sản phẩm mới à, đẳng cấp hơn tốt hơn chiến lược nó rõ ràng hơn khuyến mãi nhiều hơn tại vì đi xám về thăm bằng xám về nên mua hàng này tặng luôn hàng kia đang chương trình hot sale hàng này tặng nè hàng này tặng quà hàng này tặng quà nói chung là giờ ờ, cũng là một cái cách ờ, để ca để gọi là fan nó cảm ơn thị trường Việt Nam thì thôi kệ đó anh chị em đã ủng hộ được ba bốn năm rồi cũng đã mua bốn năm bịch mát rồi thì giờ thôi mua tặng thêm vậy đó mà rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nói chung video chia sẻ rất thật rất vui thôi chứ cũng không có cái ý gì vậy các bạn cũng không phải là ừ, lên án này máy bay bên mỹ nó về về kia kiểu tất nhiên cuộc sống mà có trải nghiệm trải nghiệm đó là cảm xúc cảm xúc thì chia sẻ thôi chứ còn có thể là do lỗi mình là mình không quen thôi nói chung là lỗi của duy mỹ không có lỗi nha các bạn đâu mỹ đối tác của tao nên mỹ không có lỗi mỹ không có lỗi nha lỗi lỗi của mình lỗi của mình nha Trời tao sợ